còn bác nào mà muốn được tư vấn hay muốn được trực tiếp test hàng các bác lên cơ sở em em là Sơn Tài Xỉu cơ sở em ở bến xe miền Tây còn bác nào mà muốn được tư vấn thì các bác cứ kết bạn Zalo với em hoặc alo số điện thoại cho em em sẽ tư vấn cho các bác và sau đây thì em xin phép được giới thiệu qua về cái bộ đồ chơi đĩa bấm tài xỉu hay còn gọi là đĩa khiển tài khiển xỉu theo ý muốn này. Đây, một bộ của nó sẽ gồm là đĩa và hột. Đây các bác nhá. Đĩa thì ngày trước đĩa rất là dày còn đĩa bây giờ đây mới mỏng đẹp luôn các bác nhá nên các bác hoàn toàn có thể yên tâm đó và sau đây thì à, em nắp này thì nắp nào cũng được này còn đây đây là cái remote cái remote để khiển tài khiển xỉu các bác bấm lên trên nó sẽ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 tiếp tục lại có tài tiếp này đó chưa ạ với cái bộ đồ chơi này đồ chơi đĩa khiển tài khiển xỉu hay còn gọi là đĩa tài đĩa bấm tài xỉu này các bác có thể bấm hoàn toàn theo ý muốn của mình đúng không ạ đây như đây nha đây nó đang ở tài đúng không ạ các bác để này ra đây đó